Con tên là Lê Đức Linh Hôm nay con xin cắt vai cò Con tới đây để cắt vai bé Sinh Dạ, con đến đây con cắt Jin, vai An Con đến đây để vai bé Sinh Như các bạn thấy thì cũng có rất là nhiều à, phụ huynh đã khuyến khích con mình đi casting Đến casting nhiều hơn thì cái xác suất chúng ta tìm ra được những em tốt nó cũng nhiều hơn Cho nên là đối với tôi thì đó là một ưu điểm Ồ, chị chạy từ Bình Dương nè Đúng rồi, năm sáng là đi, do nó biết đường đi đâu Tự làm, tự ấy luôn, này bữa ờ, trên đây điện thoại xuống máy đi hết hồn, đâu biết đâu vụ gì đâu Mẹ cũng muốn là cho bé thỏa sức 50 là chị ừ, mẹ cũng phải muốn cho bé thực hiện cái ước mơ của mình Con xem video trên tiktok từ từ rồi con qua facebook và con tìm hiểu thêm về thì à, đa phần à, các em đều rất là dạng dĩ có vẻ thích những cái vai diễn của mình và hầu như đều diễn và đều thuộc được kịch bản một cách à, rất là nhanh và rất là dễ thương Em nghĩ bạn Cò là một người rất là tinh nghịch trong trắng hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ Dạ, con nghĩ bạn Sư là một uh, cô bé khá là năng động và dễ thương thứ nhất là về mặt à, diễn xuất à, sự tự nhiên và cái sự mộc mạc tương đối giống những cái gì mà tôi khi đọc kịch bản tưởng tượng ra và dĩ nhiên là cái với cái lứa tuổi và khi mà chúng tôi mời vào vòng 2 để các em có thể đứng chung với nhau để xem khi cả ba em đứng với nhau thì nó như thế nào Ủa tối qua thi chuẩn bị đi thi có hồi hộp gì Dạ hồi hộp Dạ không, tôi hồi hồi hộp chút xíu Mình ngủ được không? Dạ ngủ được Chị lo hơn con thì thật sự Mấy nay là bé của chị nó thi học kỳ đó Mấy dạ. cái phim đó là có diễn viên đấu luôn hay là nó chỉ là phần quà? Trời cái này là làm lại phim nó Phương Nam đó À, mình làm lại để mình minh mình, mình làm lại con sắp được gặp bác Dũng thì con tưởng tượng bác Dũng sẽ là người như thế nào dạ con nghĩ ờ, bác Dũng sẽ rất là đẹp trai con đâu có biết con nên chơi gặp mà còn đâu coi phim Đất Phương Nam Con coi tới tập 5 Dạ con coi mới có tập 3 Nãy chú đạo diễn ông, ai lộn ông đạo diễn ăn nhưng mà có điều hơi chê là cái gì con không mặn quá Ăn cơm với hành phở một cái rồi là coi như nó lên 39 kg luôn á Bây giờ con đang nhiêu ký? Dạ 38 Con sẽ cố gắng thật mạnh mẽ để được trong vai bé xinh thật là cá tính và cháu bạn xinh <laughs> Con sẽ chơi cuối cùng